thì Đại muốn làm đám cưới với cô bạn học đại học tên Thu. Lúc đó, cả hai người đã bước sang tuổi 27 và có công việc ổn định. Tuy nhiên Thu chỉ là gái quê, bố mẹ cô ở cái huyện nghèo nhất nước và quanh năm chỉ có làm ruộng. Thấy thế thì mẹ đại bĩu môi. Bỏ ngay và luôn con ơi, yêu đương chơi bời bấy nâu thì mẹ không quan tâm, nhưng giờ cưới vợ thì phải lấy gái thành phố cho nó môn đang hộ đối con nhé. Mẹ hay nhỉ, con yêu thì con cưới, chứ quan trọng gì gái quê với gái phố. Lấy gái phố thì mẹ mát mặt, chứ gái quê thì xấu mặt mẹ mày lắm, ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu. Tất nhiên là mẹ đại kịch liệt phản đối đại lấy thu, đại đã định chùn bước, nhưng rồi đúng thời điểm đó, thu phát hiện mình mang bầu, cái thai không ai khác, chính là của đại. Em có bầu rồi, giờ mình tính sao anh, mẹ thì phản đối thế, hay mình bỏ thai, đợi mẹ xui xui đã, chứ giờ thì... Không, không bao giờ em bỏ con đâu, nếu anh không cưới thì em sẽ sinh con và nuôi con một mình. Để xem rồi mọi người xem cái mặt anh thế nào. Sợ mất mặt trước bạn bè, đại đành bắt mẹ cưới. Cưới 6 tháng thì thu sinh em bé. Vì ghét sẵn con dâu nên mẹ chồng cô không hề giúp chăm cháu một ngày nào. Nhưng lại cứ ra vào xét nét rồi chê bai con dâu quá vụng không biết làm gì. Mẹ với vợ suốt ngày lời ra tiếng vào, khiến đại chán nản, chẳng còn thiết về nhà. Hết giờ anh la cà quán xá, nhiều hôm tới nửa đêm mới có mặt ở nhà. Vậy là dù mới sinh, nhưng một tay thu đã phải no liệu hết cho con, chẳng nhờ chồng cũng như mẹ chồng được chút nào. Nhưng hễ con khóc một tiếng là mẹ chồng ngồi gác chân lên ghế chửi rủa. Cái loại làm mẹ gì mà con không dỗ nổi, Chả biết ở nhà bố mẹ cô dạy cô những gì Nhà tôi đúng là vô phúc trước phải cô Mà rồi cũng chả biết cái đứa nằm trên giường kia Có phải là máu mổ nhà này nữa không Con gì chẳng giống bố tẹo nào Ngày nhỏ thằng bố nó ngoan như thế Chứ đâu hơi một tí là gào cái mồm ra như nó Kiểu này chắc phải cho đi xét nghiệm ADN Thu cố gắng nhẫn nhịn trước những lời cay độc của mẹ chồng Nhưng rồi ngày hôm đó Thì mọi chuyện đã như giọt nước tràn ly khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Vừa điệu đứa con 3 tháng, vừa lối húi lau nhà mà mẹ chồng Thu vẫn mắng té tát. Ngồi hẳn xuống mà lau cho sạch. Lom khom thế thì cô chỉ định phủi bụi thôi sao, cái đồ ăn thật làm giả. Ngày nào con cũng lau nên nhà có bẩn lắm đâu mẹ, con còn điệu cháu nên không ngồi xuống được. Á à, à, dám cãi à, đời thổ nhà ai, mẹ chồng nói mà con dâu cãi nhem nhèm, nói cho cô biết nhé, Nhà tôi là nhà phố, thế nên nó còn sạch hơn cả cái nhà thờ tự của nhà cô ở quê đấy. Cô phải lau dọn cho nó tử tế. Mẹ, mẹ xúc phạm gia đình con như thế là quá lắm rồi đấy. Mẹ đừng nghĩ nhà phố mà khinh thường gia đình con. Mẹ ở nhà cao cửa rộng, nhưng sao nói những lời kém văn hóa như vậy? Con này, tao không nghĩ tao không trị được mày. Hôm ấy, Thu và mẹ chồng xô sát khá to, khiến cả hàng xóm phải vào can thiệp Đại về nhà không rõ sự tình thế nào, nhưng thấy mẹ khóc lóc, kể tội con dâu thì nao vào cho vợ mấy cái bạt tay rồi đuổi Thu đi. Tu cũng không còn tiếc nuối gì nữa, kéo vali đi luôn. Mẹ chồng cô vẫn không quên dặn với, đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa nghe chưa? Một tháng sau, vợ chồng Thu ra tòa, người mừng nhất chính là mẹ chồng cô, bà an ủi con trai. Con đừng buồn, để mẹ kiếm gái sinh gái trẻ cho con, nếu nó đẻ con trai cho nhà mình thì mình còn giữ lại, chứ đứa con gái thì cần gì phải tiếc. Và đúng như lời nói, chỉ hai tháng sau, bà đã mối lái cho con trai một cô gái người phố vô cùng xinh đẹp và môn đăng hộ đối với nhà bà. Nhưng đời không như mơ, nếu như ngày trước có con dâu, bà chẳng phải động chân động tay vào việc gì, thì giờ tới lượt con dâu thứ hai này, bà phải làm hết mọi thứ. Vợ đại đi làm về, chỉ lên phòng lòng khẩn, tới bữa cơm bà còn phải gọi xuống ăn. Đại có ý nói vợ giúp mẹ thì vợ nói luôn. Em từ lớn đến bé chả phải làm gì, nhà đã có ô xin, nếu mẹ không muốn vất vả thì mẹ thuê ô xin đi, còn không muốn mất tiền thì phải làm thôi. Hai mẹ con đại cứng họng, thương mẹ, đi làm xong là đại lao ngay về nhà, đi chợ để phụ mẹ cơm nước. Mẹ đại ngỏ ý muốn có cháu sớm thì con dâu bảo, con phải kế hoạch vài năm nữa đã mẹ ạ. À. Việc của con là hướng dẫn viên du lịch. Con cái bây giờ thì sao đi tour được. Công ty nó thay người khác là mất việc ngay. Nói chung, mẹ đại cứ nói gì là vợ phản đối ngay, nhưng bà vẫn phải lín nhịn. Nhưng rồi hôm đó, sang nhà bà bạn ở phố khác chơi, mẹ đại đã sốc ngất khi nhìn thấy con dâu lên ô tô cùng một người đàn ông khác. Cái áo đó bà không thể nhầm được, Bà đi xe đạp không thể nào đuổi theo được. Bà gọi cho con dâu thì thuê bao không liên lạc được. Bà tức tốc mang xe đạp về nhà rồi gọi xe ôm tới thẳng công ty con trai để Đại đi tìm vợ. Nhưng rồi vừa đến công ty Đại thì bà choáng váng ngay khi nhìn thấy Thu. Không ngờ Thu lại làm ở đây, bà đoán là Đại thương vợ cũ nuôi con một mình. Nên xin cho Thu vào làm ở đây, dù gì Đại cũng là phó phòng, có chức có quyền. Mới nửa năm không gặp nhìn Thu khác hẳn, xinh xắn và ăn mặc sành điệu hơn nhiều. Thu chưa kịp chào thì mẹ chồng cũ đã vênh váo. Con trai tôi xin cho cô vào đây đúng không? Đúng lúc ấy, Đại bước ra, mẹ anh chết đứng khi thấy con trai cúi chào vợ cũ. Sao con lại phải cúi chào một con nhà quê nghèo kết xác hả? Cô ấy giờ là giám đốc của con đấy mẹ ạ. À. Ba tháng trước cô ấy đã lấy chồng làm tổng giám đốc và giờ thì được điều về đây để làm giám đốc và là lãnh đạo của con. Nhờ có mẹ chửi và đuổi con đi ngày hôm đó nên con mới có may mắn như ngày hôm nay. Xem ra con phải cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ chồng Thu chết lặng, con dâu cũ bà chê là gái quê nghèo, không xứng bà đuổi đi. Giờ lại giàu có thế này, trong khi cô con dâu mới bà tự tay mai mối cho con trai lại đang bồ bịch, phản bội con bà. Lẽ nào đây là báo ứng sao?